của em là hòa đồng vui vẻ à, em cũng có một số ờ, tài lẻ ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao như là võ em cũng học một ít chạy dạ việt dã rồi nhảy bao bố đập chậm cắm qua đi nấu ăn em được thể tham gia ờ. được hả chị chào chị nam thư ừ. chào à, anh quyền linh và chào các em. Ờ, quý vị khán giả và anh ờ, nam bên kia Em tên là Võ Thanh Dân, em đến từ Tây Ninh, năm nay 29 tuổi. Em làm uh, quản lý về mẫu anh còn bạn xin chào uh, diễn viên mc quyền linh chào em uh, xin chào mc nam thư chào uh, anh. xin chào uh, bạn vân xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay em là nguyễn minh trí đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là chuyên viên kỹ thuật. Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi tuổi gì? Dạ tuổi tuổi dần. Rồi bên kia 29 tuổi tuổi con gì? Tuổi ngọ anh. Hợp không? <laughs> Hợp lắm luôn. <laughs> vậy là khỏe rồi ha thấy đầu tiên thấy có chút xíu gì hợp rồi đó vân ơi vân hãy nói một số uh, ưu điểm khuyết điểm của vân đi dạ ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ à, em cũng có một số uh, tài lẻ ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao như là võ em cũng học một ít chạy việt giả rồi nhảy bao bố đập chậm cắm qua thi nấu ăn em được thể tham gia ờ. được hả chị điểm yếu là gì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh mấy bạn trong công ty chọc em là super quên á <laughs> em khi mà em thấy à, người đó nhìn quen nhưng mà em không có nhớ tên ta tên gì thường em nói trọng trọng trọng <laughs> vậy á rồi bây giờ anh hỏi em cái người kế bên em tên gì em nhớ không như tên trí phải anh vậy được được rồi đó được rồi được rồi trí nhớ bên kia tên gì không tên vân đúng rồi trí uh, có ưu điểm gì khuyết điểm gì ưu điểm thì uh, không có thích uống rượu không thích uống ờ, hút thuốc Ừ. thích ca hát có biết thể quét quét nhà dọn dẹp phụ dẹp phụ dọn dẹp gia, gia đình những cái khuyết điểm là cũng hay quên với bạn đó mà em cũng có một số tài lẻ như là dẫn chương trình đọc phát thanh hay là ca ca hát và đặc biệt là em theo ca hát được 4 năm á, thì ờ, đến năm thứ tư thầy nói thầy mà như em á, thầy đã nghỉ rồi thầy nói vậy đó hả dạ <laughs> thôi nhưng mà em ờ, sau khi về em rút kinh nghiệm là em nghiệm ra một chân lý là cứ cố gắng đi sẽ đến đúng rồi bây giờ em giới thiệu chương trình bạn muốn hẹn hò và sau đây trí sẽ hát bài tặng mọi người thử coi nào Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hàng Hò Đây là một chương trình ghép đôi giữa hai cặp ế Nhưng mà ế là một cái xu thế Đến với chương trình thì ờ, Minh Trí muốn gửi đến quý vị một bài, một ca khúc uh, Mãi Mãi những hàng lời Việt được trình bày bởi ca sĩ Lâm Trường. Tuy nhiên ngày hôm nay Minh Trí sẽ hát. Rồi, bắt đầu. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây Trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong Biết chăng lòng anh đã bao ngày Người yêu ơi thăm nghe Em xin lỗi em quên <laughs> bây giờ thì à, anh mới hiểu thôi thầy em <laughs> em gái dạ em à, đã trải qua mấy mối tình rồi có một mối tình chính thức ạ còn mấy mối tình râu ria là nhiều không nói chung là thoáng qua thôi anh ơi thoáng qua thoáng thôi hả ủa mối dạ, tình sao là thoáng, thoáng qua em <laughs> cái gì dạng thích thích xong là đi luôn á anh <laughs> Chào cưng Sao mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình Vậy mối tình mà gần đây nhất là là bao gần lâu? Gần đây nhất là khoảng 2 năm Do là quen ở uh, xa quen xa à, Em một... ở đâu? Dạ em ở thành phố Em yêu ở đâu? Em yêu ở Tiền Giang Trời ơi vậy mà xa Gần nó mới dễ dễ đánh anh Đánh gì? Đánh trận hả? Đánh trận tình yêu mà giống như đánh giặc <laughs> ờ vậy giờ bây giờ là em vậy thì em em có ngại vấn đề mình sẽ yêu xa không cũng có một ít nhưng mà chắc tuổi này yêu xa cũng vẫn được ờ hình mẫu bạn gái lý tưởng á hình mẫu lý tưởng là có tóc có... không lẽ cọc lóc ông nội này ai mà không có tóc vậy ông khuôn mặt à, dạ khả ái lỗ mũi cao mắt hai mí ừ. căng ừ. khởn mũi cao ví dụ mũi mình chưa cao mình về mình ờ, không mũi cao thì mình sẽ có chụp góc cạnh cho nó cao thích mũi thấp thì khó chứ giờ <laughs> thích mũi Đúng cao rồi. đơn giản gương mặt thế nào là khả ái mặt anh linh là không phải gương mặt khả ái nha mặt anh không khả ái đâu mặt anh là gì anh khả ố <laughs> cẩm uh, minh hằng đi cũng được để coi coi bệnh coi giống minh hằng không hay là giống minh vượng dạ chào anh cũng dễ thương mà em à, nãy em nói trải qua mới mối tình hả mối tình thoáng qua trước thôi à, còn, còn mối chính tình thức là, là có một sao chia tay cũng xa ở xa cũng không hiểu xa được. là ở đâu tiền giang trời đất ơi trời ơi gì vậy rồi. ý ý ý ý ý anh, khoan khoan anh có ở nào tiền giang hả đúng rồi anh có, coi nào hai đứa nó cũ nó gặp nhau đúng đây rồi. không em cũng đang sợ đó à, bây giờ người ta yêu nhau nửa dòng trái đất mà cũng đâu có sao đâu vấn đề là người ta tin tưởng nhau mẫu hình lý tưởng như thế nào chín chắn có dạ. thấy mình chín chắn chưa dạ 33 phải chín chắn anh à, gì nữa yêu trẻ con yêu trẻ con thì à, anh à, từng đi dạy trẻ con rồi anh biết anh rất yêu đó yêu có, có các mối quan hệ rõ ràng anh cái nào ra cái đó đừng có nói là em gái mưa rồi đó, em gái bão à, đúng rồi anh rồi em gái gió dạ rồi em, em gái tùm lum hết trơn là thế giờ này rồi là biết rồi đừng có mai cái dẫn em gái mưa rồi cái mốt cái dẫn em gái mương em gái mương là em gái gì anh gái mương em gái mương là nó dẫn ngay trước cửa nhà mình đó là hàng xóm đó à là mương gọi là em gái mương có cái mấy mương qua đó không cái cụm từ em gái mương của anh dễ thương <laughs> rồi anh có dễ ăn không anh <laughs> anh rất là dễ ăn ý là anh có thể ăn chay được không á cũng không thích ăn lắm nhưng mà bắt ăn vẫn ăn à dạ ăn phải tự nguyện chứ nhiều khi nó chưa ăn quen thôi nếu về em ăn hoài thì nó cũng ăn hoài riết nó quen thôi còn em có cái mẫu hình nào mà để về dễ nhận biết đâu giống giống chú quyền linh là được <laughs> nói chung là chia sẻ công việc nhà làm tất được tất luôn hai bên đã đưa ra những cái uh, suy nghĩ của mình rồi đó thử xem mỗi bên chim uh, à, nghiệm xem mình có hợp với nhau không bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa ha bạn đi với ai nè dạ, em đi với uh, hai bạn đồng nghiệp với uh, em gái con chào chú Huyền Linh Được với lại chị Nam Thư với lại anh trai luôn chị em á, là cái tính cách là đôi khi cũng hơi thất thường xíu <laughs> đó là gọi là sáng nắng chiều mưa xíu mà đôi khi là hơi điên điên <laughs> cái anh chịu được <laughs> có một lần mà chị em đè ra nặng mụn luôn mặt sưng lên luôn á anh nhắm ờ, anh chịu được không làm gì nặng mụn nặng, nặng mụn, dạ em rất là thích nặng mụn anh ơi là khi mà em buồn buồn là em đè mặt ra em nặng à <laughs> buồn buồn chờ ai cô em cũng tự nặng mụn cho em luôn ạ à. <laughs> rồi bạn trai bên đây nói có mụn để nặng chịu chấp nhận chịu nặng mụn dạ thì anh bên này á thì ờ, em thấy thì ảnh cũng vui tính cũng dễ nhìn chung là em cũng hy vọng là nếu được á thì ờ, hai anh chị có cơ hội là tiến tới cảm ơn em anh trai đi với ai dạ em đi với bạn và đồng nghiệp chào anh quyền linh à, chào bạn à, nam thư dạ à, chào vân dạ, em chào, chào anh. trí tên là thái à, bạn với trí bạn thích cái chín chắn đó thì chắc chắn là mình à, Ờ, tin là trí có thể à, đáp ứng được câu chuyện đó và tuyệt đối là sẽ không có em gái mưa trí không thích mùa mưa chỉ có nắng thôi <laughs> nha yên tâm cái, chuyện đó à, trí ơi ok nha <laughs> hay quá đó là lời góp ý của hai bên họ hàng đàn trai đàn gái bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn mở rào hồi hộp không dạ. hồi hộp, hồi hộp không sao đây không gian này là của các bạn đó à, em cảm ơn anh em cũng muốn quà tặng anh rồi cảm ơn rồi mua cái gì đeo cho bạn luôn đi mua cái gì vậy trí cái gì đó một sợi dây chuyền mình để này đây chút chứ trời ơi tâm lý không dán tóc lên sau đây sau đây tại vì à, chưa có à, trải nghiệm lần nào <laughs> đem ngược lại đem ngược lại cứ. đem ngược lại người ta trồng sao cổ lên đúng rồi ừ đó <laughs> đó Được chưa? Trời rung quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đeo chậm chậm thôi, nhẹ nhàng coi chừng tao nín thở đó. Chắc nhờ chị Năm Thư quá. Đây đây để Thư đeo cho, tới Thư đeo không được nữa tới anh Linh đeo nha rồi okay. đó rồi. À. anh có thể leo núi được không vậy cái chuyện đó là có thể và anh đã từng trải nghiệm leo núi ờ, nhân tạo luôn rồi đó ờ anh có thể leo được cái núi bà không vậy <laughs> núi bà hả à, ờ, phú tư tại bữa nào vậy ờ, mình leo núi bữa nha okay. về mặt khoảng cách thì anh nghĩ là không có lo lắng gì um, vấn đề là khi mà ngỏ lời xuống á à, lên tây ninh chơi á thì không biết em có sẵn sàng hay không dạ, ví dụ em như sẽ cuối sẵn tuần sàng. Dạ. <laughs> ok không biết là ở tây ninh thì em có thể giới thiệu ở đây với khán giả luôn là có những cái đặc sản gì hay à, tây ninh của em á thì à, có um... có muối dạ có muối tây ninh nè à. có bánh tráng trộn <laughs> anh thích ăn bánh tráng trộn thì trộn cho anh ăn <laughs> ô <laughs> anh ăn cay được không vậy? ăn cay vừa thôi tại vì anh từng ăn cay món thái á miệng nó sưng lên dữ lắm à. <laughs> sưng lên thì khỏi mua hoa son anh à. cũng đẹp vậy <laughs> hai người có cãi lộn với nhau anh có phải là người à, xin lỗi trước không đương nhiên là anh sẽ người là xin lỗi trước rồi nhưng mà khi mà em đang nóng thì anh sẽ đi để khi nào em bớt nóng rồi anh sẽ xin lỗi giận là em hay im lặng lắm rồi sao à, anh cũng vậy anh hãy vậy là chiến tranh lạnh hả chiến tranh lạnh chừng một ngày thì được hoặc nửa ngày thì được <laughs> à, em có ngại chịu làm dâu không bé vân dạ không ạ nếu mà hai bên tìm hiểu nhau á thì khoảng chừng 6 tháng là anh sẽ có thể ngỏ lời yeah. Dạ. <laughs> không biết em như thế nào dạ coi thì ờ, tình cảm tới đâu anh ừ. thường á thì ờ, thứ bảy chủ nhật á em có ừ, thích đi ra những quán cà phê ngồi để mà giải trí nghe nhạc hay không thì thường thường em chủ nhật về là em thường chơi với cháu <laughs> à nếu quen nhau rồi thì uh, anh thấy những cái bộ phim nào hay á thì anh mời em đi em có đi không dạ cũng được à, không biết em thích loại thể loại bộ phim gì dạ em thích phim hoạt hình anh anh anh thích <laughs> phim gì à phim hành động em thấy anh uh, múa máy tùm lum là biết rồi đó <laughs> nhưng mà em em thì thích phim hoạt hình thì sao vẫn đi xem được nếu mà quen nhau như vậy thì một tháng sẽ gặp nhau bao nhiêu lần thì anh có thể uh, lên tây ninh tháng bao nhiêu lần ạ bốn tuần anh có thể đi hết bốn tuần ồ vậy hay quá được quá à, <laughs> bạn gái cũng nói bạn từng học võ bạn anh gái học võ gì anh à, vịnh xuân quyền làm thử nửa bài coi chơi đúng coi. rồi bên đó học vịnh xuân quyền của em học gì bobby nam em à? uh, taekwondo chị rồi, Đấy, rồi. này đi múa ba hai một xuất Trời ơi <laughs> Thôi rồi Cảm ơn hai bạn Hai bạn mà có thành đôi á Xong cái về nhà cái vụ ờ, gây lộn nè nhẹ đi Xong bên Vịnh Xuân Quyền nè Bên Taekwondo không bên nào dính <laughs> bên nào <laughs> vui hai đứa giận nhau mạnh đứa nào đứa võ nhìn cũng mắc cười lắm á vui vui vui nãy giờ thì các bạn nói chuyện với nhau có thể đùa với nhau có thể vui với nhau nhưng đã đến lúc ta lắng lòng mình lại để tay nút bấm các bạn nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình nào ba hai một hết thời gian tại sao em nói cô gái này rất là xinh rất là dễ thương mà tại sao em không bấm dạ cái ờ, cảm xúc ờ, nó chưa có rung động nhiều cũng đúng đó à, chúng ta đừng dối con tim của mình dạ. bởi vì em không bấm thì có rất nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình truyền hình sẽ bấm cho cô gái ấy dạ